Alo, vâng, xin được kính chào cô chú anh chị và các bạn nhé Chào mừng tất cả mọi người đã một lần nữa quay trở lại với kênh Sơ cầu miền Nam 24 giờ Trong buổi chiều tối vừa thường ngày hôm nay Và trước màn hình của cô chú anh chị em nhìn thấy đây là giao diện chính hình ảnh chính của kênh Sơ cầu miền Nam 24 giờ Anh chị em nào chưa ấn đăng ký kênh thì nhanh chóng ấn đăng ký kênh Click vào biểu tượng chuông bên cạnh để luôn cập nhật được những video mới nhất mỗi khi à, chúng tôi đăng tải lên anh em nhé Quay trở lại với bảng kết quả mở thường ngày hôm nay thứ năm ngày... À, 14 tháng 11 năm 2022 và kết quả ngày hôm nay sổ đai chúng ta gồm có 3 đài Tây Ninh, An Giang và Đài Bình Thuận Trước khi đi vào cập nhật cái bảng kết quả và đưa ra những cái đường cầu dự đoán cho ngày mai Cho phép tôi à, xin được gửi đến anh em và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất Chúc mọi người luôn luôn may mắn thành công với những bộ số à, trên đây của mình chia sẻ hàng ngày cho tất cả anh em, tất cả mọi người tham khảo hoàn toàn là miễn phí mọi người nhé Quay trở lại với bảng kết quả ngày hôm nay thì à, chúng ta cũng đã xem qua cái bảng kết quả rồi một lượt rồi đúng không ạ thì mình cùng uh, xin ít phút thôi cập nhật cái bảng kết quả và điểm lại những cái phần đáng chú ý cho tất cả anh em tất cả mọi người uh, đều được uh, lắng nghe một lần nữa và sau đó thì chúng ta đến với những con số tham khảo cho ngày mai mọi người nhé ở đây tên ngày hôm nay thì à, giải 8 về con số 98 đặc biệt về với định dạng 6 số 978 402 với đôi con số 02 ở đài tên ngày hôm nay đúng không ạ à, về cho chúng ta cái tâm cảm 4 và tổng đó là tổng 2 mọi người nhé ở Đài An Giang ngày hôm nay thì ờ, giải 8 về con số 05 Đặc biệt về với định dạng giáo số 009 646 về đuôi con số 46 Tâm gạc 6 tổng 0 Ở Đài An Giang ngày hôm nay Cuối cùng là Đài Bình Thuận ngày hôm nay thì ờ, giải 8 quay thưởng chúng ta ra con số 54 đúng không anh em à, Đặc biệt về với định dạng giáo số 571 324 về đuôi con số 24 tổng Đó là tổng 6 và tâm càng 3 mọi người nhé Đó Chúng ta sẽ đến với phần à, thống kê lô tô độc cơm ở những lô 12 nhánh ngày hôm nay quen thường. Ở cái phần à, thống kê ba đài ngày hôm nay tên Ninh, An Giang và Đài Bình Thuận thì à, mình cập nhật ở đài tên Ninh. À, chúng ta thống kê từ đầu không đến đầu 9 duy, duy nhất đầu 6 câm thôi. Lô tô rực rỡ ngày hôm nay thì mình quan sát thấy không có lô nào về hai nhánh mọi người nhé. Chứ không có lô nào về hai nhánh đúng không ạ? Đầu lô tô bị ít thì chúng ta có đầu 5 vì một chú lô tô ở cái đầu 5 ngày hôm nay đúng không ạ? Tiếp theo thì à, chúng ta sẽ đến với đài An Giang Ngày hôm nay thì à, đài An Giang quay thưởng khá là nhiều đầu câm đúng không anh em Ở đầu 3 này chúng ta có đầu 3, đầu 7 và đầu 9 mọi người nhé Có 3 đầu câm Đó à, lô, lô tô về à, rực rỡ thì ngày hôm nay thì chúng ta có 03 về hai lô đúng không ạ Đấy và 61 về hai nháy đây anh em Đúng không ạ Đầu lô tô Mỹ thì chúng ta có đầu 2 và đầu 8 vì à, mỗi đầu một chú lô tô thôi. Tạm các lại ở đài An Giang chúng ta chuyển qua đài Bình Thuận. Ngày hôm nay thống kê ở đài Bình Thuận từ đầu 0 đến đầu 9 duy nhất có đầu 0 cầm. Lô tô rực rỡ ngày hôm nay ở đài Bình Thuận thì à, chúng ta có lô 40 này anh em. Lô 40 đúng không ạ và lô 88 à, nha anh em. Đó, đó là hai con lô về rực rỡ trong cái bảng kết quả ở đài Bình Thuận ngày hôm nay. Đầu lô tô Mỹ thì chúng ta có đầu 3 và đầu 6 mọi người nhé Bên cạnh đó thì chúng ta có đầu 9 vì mỗi đầu một chú lô tô thôi đúng không ạ Mình vừa cùng anh em ờ, cập nhật ờ, thống kê cái bảng kết quả một cách chi tiết nhất trong ờ, cái buổi chiều tối ngày hôm nay rồi đúng không ạ à, Chúng ta sẽ mở lại cái video mình dự đoán cho tất cả anh em với những cái đường cầu sàng lọc nhé thì như anh em cũng đã biết rồi mình có đặt tên kênh là kênh cầu miền Nam 686 thì có quá nhiều kênh trùng lập và đang à, còn nhé kênh mình thì mình sẽ à, chuyển qua đó là à, đặt tên kênh soi cầu miền Nam 24 giờ nơi hội tụ cao thủ và ngày đêm túc trực soi cầu cố gắng tìm ra những cái đường cầu những con số chính xác nhất chia sẻ lên đây cho tất cả anh em tất cả mọi người cùng nhau tham khảo hoàn toàn là miễn phí hàng ngày mọi người nhé đó so sánh kết quả mọi người nhé xem ngày hôm nay à, chúng ta đã gặt hái được những gì và những cầu lô tô nào vẫn để lại cho chúng ta những sự tiếc nuối khi mà nó chưa về đúng theo kênh cầu kèo mà chúng tôi chia sẻ anh em nhé đây anh em ngày hôm nay thì khá là xui xui thiệt đấy anh em ờ, thấy cái bảng kết quả chúng tôi dự đoán thì nó về à, lộn kèo rất là nhiều và về sát cầu ở đây anh em đấy, 25 thì ờ, ở đây thì 25 về 21 28 24 mọi người ạ 3993 thì nó về 35 34 đúng không anh em rất đáng tiếc thì ờ, không có được niềm vui chiến thắng đối với đài tây ninh ở đài an giang thì bắt cho mọi người bạch thủ lô 47 thì nó về 46 ờ, này anh em nó về sát kèo khá là buồn đúng không anh em ạ Đấy. ở đài bình thuận thì cũng trúng số phận thôi bắt cho mọi người 94 ờ, thì nó về 93 này anh em 3663 thì ở đây nó về 38 mọi người ạ rất đáng tiếc đúng không ạ thì chúng ta thành công được ngày hôm nay thì ờ, ở trên ờ, kênh thì mình bắt ờ, cho mọi người ba lô một số ba đài con số 89 để ăn được 89 một lô ở đài Tây Ninh mọi người nhé nó được một lô ở đài Tây Ninh cặp xiên thì bắt cho mọi người 89 và 70 không có 70 89 thì có một lô thôi không không chiến thắng được mọi người nhé khá là buồn ngày hôm nay thì à, xui rủi cho kênh chúng ta đúng không ạ à, ngày hôm nay bắt những cái bộ số đẹp nhất chia sẻ cho mọi người rồi như anh em cũng đã biết rồi ngày hôm qua thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người hai cặp xiên đó là 2083 và 4583 đây anh em thì ờ, rất đáng tiếc 83 nổ nhưng mà 20 và 45 không chả thấy đâu cả đấy không đúng không anh em đấy, 45 thì ờ, vì à, ngay lộn ngay giải giờ 8 rồi không ăn được cho mọi người ngày hôm nay nhé xin lỗi anh em mà ngày mai thì mình cố gắng nhiều hơn với cái đường cầu này thì ờ, ngày mai chúng ta sẽ có ba đài đó là đài Vĩnh Long, đài Bình Dương và đài Trà Vinh thì mình cũng uh, cố gắng soi ra những cái đường cầu đẹp nhất cho ngày mai để anh em uh, chúng ta cùng nhau tham khảo biết đâu chúng ta gỡ gạt được uh, chút đỉnh cho ngày mai mọi người nhé với cái đường cầu mà mình chia sẻ ở đây thì hy vọng rằng anh em tham khảo số trên kênh số cầu miền Nam 24 giờ sẽ luôn đắc tài đắc lộc vạn sự như ý cầu tài đắc tài và cầu lộc đắc lộc mọi người nhé ở ờ, đây thì ờ, Đài Vĩnh Long mình ờ, chia sẻ cho mọi người bạch thủ lô 78 và song thủ lô 4854 để mọi người cùng nhau tham khảo. Ở Đài Bình Dương thì chia sẻ cho mọi người bạch thủ lô 06 và song thủ lô 2442 mọi người nhé. Ở Đài Bình Dương, ở Đài Trà Vinh thì bắt cho mọi người bạch thủ lô 39 và song thủ lô 464. Alo một số ba đài ở đây thì mình chia sẻ cho mọi người có số 68 báo ba đài cho ngày mai anh em kết cầu thì có thể vào tiền à, mạnh tay một chút nhá. Xiên đá ở đây thì mình bắt cho mọi người 74 và 88 để mọi người cùng nhau tham khảo. Đó, Mọi ý kiến thắc mắc hoặc là đang bí cầu loạn số thì anh em có thể liên hệ với cả Zalo của mình qua số điện thoại 0945 936 962 để nhận được cầu lô VIP phí sau cho tất cả anh em, tất cả mọi người nhé. Mọi con số ở trong ờ, Zalo uh, là cầu kín thì mình uh, sẽ cho mọi người đấy, cho mọi người số VIP và thu phí sau giờ quay cho mọi người thì phí nó chả đáng bao nhiêu đâu mọi người quan trọng là số vốn nó chính xác để anh em chúng ta à, chiến thắng hàng ngày thôi đấy anh em có lại thì à, mình mới có nó được chút phí anh em nhé đấy, mọi tâm huyết của mình và anh em ở trong uh, đội ngũ chuyên gia so cầu sẽ uh, mang đến cho mọi người những con đấu số chất lượng nhất uy tín nhất để mọi người chơi cho đánh lớn hàng ngày à, video của mình uh, xin được chia sẻ kết thúc ở đây luôn cảm ơn anh em rất là nhiều nhé Chúc anh em có một buổi chiều tối thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và có những giây phút quây quần ấm áp bên gia đình những người thân yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong buổi chiều tối ngày mai nhé.